looking, kicking when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to revive and win a kiss. If you want some loving, just let me know. Bây giờ vợ chồng mình sẽ đến FLC Vĩnh Thịnh để xem nó như thế nào. Nhà hàng gà này khá là ổn đấy các bạn. Các bạn nhìn xem. Này xung quanh có cả cái hồ luôn hồ Bây giờ đang trên đường đến FLC rồi Một lát nữa đến rồi mình sẽ vào sảnh lễ tân quay cho các bạn xem 20 không gì cả. Chị ờ, Đây là các phòng băng, đây là các phòng băng lâu đây đúng không? Dạ vâng ạ. À. phòng ở trên khách sạn chính Ở trên khách sạn chính bên em ạ, ở trên ừ. tầng 1 thì bên em có khu nhà hàng á. Anh chị sẽ dùng bữa sáng và bữa trên đó ạ. Ở dưới tầng phòng khách sạn thì bên em có khu spa, phòng karaoke ạ. Có thể bơi nước nóng, tập gym ạ. Anh buổi buổi tối ở đây có gì chơi không em? dạ bên em thì có một số dịch vụ như khu spa bể bơi khu gym khu bà hình như là bể bơi đến 10 giờ đúng không dạ vâng ạ bể bơi với em đến 10 giờ tối ạ ờ, và có khu sân tập gôn ạ bể bơi ngoài trời ạ Vâng, thế là buổi tức là buổi tối mà mình bơi xong thì mình lên mình spa hết tối rồi. Dạ vâng. Ok. Những cái đấy dịch vụ như nào em có biết không? Giá như em biết không? Dạ, khu bể bơi thì mình sẽ được miễn phí anh ạ. Ừ, bể bơi thì miễn phí. Thì em có rất nhiều uh, nhiều gói. Rất dạ, nhiều gói đấy. À, à ok khi mình gọi thế nào thì mình trả tiền ở đó thôi à. Rồi khu sân tập gôn thì bên em có giá là 200 nghìn trên 100 bóng á ừ. ừ. Hơn. Ừ. Bà mẹ cái dạ, này cũng sắp đến phòng anh rồi. À phòng anh đi rồi. Phòng anh chị ở trên tầng 3, phòng 529 ở trên tầng 3. Uh. Phòng ở trên tầng Chị đi đó rồi vào đúng ngày lễ và tổ Vương. Bây giờ vào xem phòng ốc đẹp không nhé ừ. phòng này là phòng khách sạn 5 sao nhưng mà cũng không có gì đặc biệt lắm các bạn cũng không có gì đặc biệt lắm ở đây phải cái có mấy cái là đều thích vàng vàng cái đèn này vàng vàng cái đèn này thế đây vàng vàng còn lại cũng chẳng chẳng có gì đặc biệt cả vòng xong thì bắt đầu đi dạo ở xung quanh thì mới thấy có cái chỗ này để chụp ảnh khá là đẹp này đây là bể bơi trong nhà nhé các bạn có cả bể bơi trong nhà nhé bây giờ mình phải mò ra tìm xem là cái bể bơi ngoài trời nó ở đâu đây là mấy con thiên nga nhé các bạn đây là con ờ, vịt gỗ à cái vịt gì nó chung cực đẹp luôn đấy đẹp trai không quá đẹp nhưng bọn vịt cái này xấu vịt cái này rất xấu nó thấy mình đứng gần là nó cứ xù lông nãy giờ chắc xù lông để dọa chỗ này thì có một cái không gian xanh khá là hay này thì buổi tối các gia đình có thể ra đây ờ, chơi đùa là có khi làm đồ nướng được ấy. tôi thấy có tôi thấy có những cái đồ vui chơi trẻ em bây giờ mình được ra cái ờ, góc kia xem góc kia như là bể bơi ấy. bên đây là sân golf mini này Đó. và bên cạnh sân golf mini là chỗ vui chơi trẻ em các bạn có nhìn thấy không đấy chỗ đấy là chỗ vui chơi trẻ em ấy. khu vui chơi trẻ em đây nhé các bạn quay cận cảnh các bạn thấy nó cũng có tí à không có gì nhiều ok đây là khu vực bể bơi này ở kia có ghế không có người nằm ra nghỉ xíu nước sóng vắt buổi chiều đang nắng chưa có ai bơi cả bể bơi đang khá là vắng Có đoạn này rất đẹp này, đang bảo bà xã đi ra đấy để ngồi chụp thử xem hình ảnh có ra cái gì không. Đây có đoạn đường cong này khá là đẹp này, xem kết quả nhé. Quả to nhất này à? Ừ. Cố lên chưa Đây đi. Đúng rồi. tao bạn. Americano của anh dạ nè. Vâng, à? Dạ chị dạ. em đây ừ thế chiều nay chị có làm ở chỗ đây đây là americano nha các bạn nằm ở phòng ngủ chán quá nên xuống đây uống cà phê cái này của vợ Ali gì ấy? Sunrise Tequila Sunrise á? Không, không phải Tequila, chỉ có Sunrise Sunrise không nữa ừ cái này chắc là cốc tay signature ở đây mình chưa biết cái ly nào chỉ tên là sunrise không số ăn sáng thôi đúng không? Thì biết đâu được Bộ đi về đấy chứ Đây là cái quầy phở bún miến đấy các bạn mình thì đang chờ để lấy trứng cuộn Bây giờ ra để, ra để lấy thôi Thank you. giờ về phòng rồi Các bạn đã có kế hoạch đi chơi cho dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 1 tháng 5 chưa? Thông thường cái dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 1 tháng 5 này đường nó rất là đông luôn Mà nó tắc kinh dị luôn Nên chúng ta đi chơi phải chuẩn bị kỹ một chút tất cả mọi người đi làm sẽ bắt đầu kỳ nghỉ lễ từ ngày mai thứ bảy chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư đúng không nhỉ nhưng mà tôi thì tôi rất là sợ đông cho nên là tôi né những ngày nghỉ chính thức đấy ra tôi ờ, đi trước cho nó vắng vào những ngày nghỉ chính thức ấy, thì các cái khu resort các cái khách sạn những cái bãi biển mà những cái bác những cái bãi biển ví dụ như là sầm sơn bãi cháy cát bà thứ nó nó rất là đông mà vì đông như thế thì ra dịch vụ cũng sẽ kém đi mà thậm chí thức ăn cũng sẽ không ngon rồi giá cả sẽ đắt cho nên là tôi tôi không thích điều đấy nên bởi vì nếu mà mình có thời gian mình có thể thu xếp được thì mình đi nghỉ trước đi hoặc là để tránh được đấy thì những kỳ nghỉ lễ như này có thể có một biện pháp là ở nhà tôi có rất nhiều bạn bè lựa chọn biện pháp là ở nhà ăn uống ở nhà hàng cùng với gia đình buổi tối đi chơi loanh quanh ở Hà Nội thôi lựa chọn những cái dịp khác để đi nghỉ sau đi nghỉ vào những dịp này rất dễ mang bực mình bước chế vào người đúng không ạ Và những kỳ nghỉ lễ như này thì ngoài cái việc đi nghỉ dưỡng ra thì mọi người rất là hay ngồi ăn nhậu với nhau và sau đó là tham gia giao thông thì như vậy rất là nguy hiểm. Bởi vậy là chúng ta cố gắng là ờ, không uống rượu trước khi lái xe nhé. Tại vì mình đi đường ngoài cái việc mà mình ờ, đảm bảo an toàn cho chính mình thì mình cũng còn phải đảm bảo an toàn cho cả các thành viên trong gia đình và cả những người khác nữa. Bây giờ về dọn phòng để chuẩn bị check out thôi. Tôi sẽ gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.